Quý vị thân mến, người xưa có câu tự thị nhi phi, có thể hiểu là tưởng đúng mà không đúng hay tưởng phải mà không phải. Hóa ra tưởng đúng mà lại ra sai lầm. Trong cuộc sống, những chuyện như vậy không phải là hiếm gặp mà dường như là có thể gặp hàng ngày và cũng xảy ra với chính chúng ta. Vâng thưa quý vị, hẳn là những chuyện xảy ra chúng ta đều không thể biết trước và tất nhiên chúng ta cũng không có cách nào để nó không xảy ra đặc biệt là những sự việc không tốt đến với mỗi người. Quý vị có cảm thấy khó chịu nếu người khác hiểu lầm hay không? Hoặc nếu xét ngược lại, chúng ta có thường hằng suy ngẫm lại hay chăng chúng ta cần phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói về một sự việc, một câu chuyện nào đó và có chắc rằng chuyện đó là có thật hay không? Phật gia giảng tu khẩu tức là tránh việc tạo nghiệp trong lời nói. Ngày xưa các tăng nhân trong chùa họ cũng ngậm miệng không nói thực ra cũng chính là tránh việc tạo nghiệp. Vì tạo nghiệp là sẽ phải tiêu nghiệp, mà tiêu nghiệp đương nhiên là sẽ rất thống khổ. Vậy thì chúng ta nên nói những chuyện gì và nói ở hoàn cảnh nào, những lời chúng ta nói có giúp ích gì cho người khác hay không? Ngay bây giờ là một câu chuyện mong rằng sẽ giúp ích cho quý vị trong cuộc sống và để cho tất cả các mối quan hệ dù thân thiết hay mới quen đi chăng nữa cũng sẽ để lại những ấn tượng tốt trong mắt mọi người. Kính mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này. Câu chuyện Socrates và những tin đồn Một bí quyết nếu chúng ta muốn lặp lại một tin đồn Trong thời Hy Lạp cổ đại năm 469 đến năm 399 trước công nguyên Socrates được ca ngợi một cách rộng rãi bởi trí tuệ của ông. Một ngày, triết gia vĩ đại tình cờ gặp một người quen, người đó tiến thẳng tới ông một cách phấn khởi và nói Socrates, ông có biết tôi mới nghe chuyện gì về một trong những học trò của ông không? Chờ một lát, Socrates đáp lại Trước khi ông bảo tôi, tôi muốn ông phải vượt qua một bài kiểm tra nhỏ Nó được gọi là bài kiểm tra về ba điều Ba điều. Đúng thế, Socrates tiếp tục. Trước khi ông nói với tôi về học trò của tôi, hãy dành một lát để kiểm tra điều mà ông đang định nói. Bài kiểm tra đầu tiên là sự thật. Ông có hoàn toàn đảm bảo rằng điều ông dự định kể cho tôi là sự thật không? Không, người đàn ông đáp lại. Tôi chỉ nghe nói về nó. Được rồi, Socrates bảo Thế là ông không thật sự biết liệu nó đúng hay sai. Giờ hãy thử bài kiểm tra thứ hai, kiểm tra về lòng tốt. Cái mà ông định kể cho tôi về học trò của tôi là điều tốt phải không? Không, trái lại. Vậy thì, Socrates nói, ông muốn kể cho tôi cái gì đó xấu về học trò của tôi, thậm chí ông không chắc là nó có thật phải không? Người đàn ông nhún vai, với một chút xấu hổ. Socrates tiếp tục, nhưng ông có thể vẫn qua bởi vì còn có một bài kiểm tra thứ ba, sàng lọc về lợi ích. Điều mà ông muốn kể cho tôi nghe về học trò của tôi sẽ hữu ích cho tôi có đúng không? Ồ không, không thật sự. Được rồi, Socrates kết luận, nếu điều mà ông muốn kể cho tôi không thật, không tốt mà cũng không lợi, rốt cuộc tại sao lại kể nó cho tôi người đàn ông cảm thấy bị đánh bại và xấu hổ đây là một ví dụ cho thấy tại sao socrates là một nhà hiền triết vĩ đại và được coi trọng như thế câu chuyện tu khẩu vào thời già diệp như lai có một nhà sư trẻ tuổi hát rất hay nhà sư trẻ đã vì có tài năng hơn người mà sinh tâm coi thường những tăng nhân khác khi họ cùng hát những bài ca ca ngợi về Đức Phật. Nhà sư trẻ đã hành xử kiêu ngạo và luôn thể hiện mình là siêu thường. Một vị sư già với giọng khàn khàn không thể hát tốt những bài hát ca ngợi về Phật. Nhà sư trẻ đã có lần nhạo báng vị sư này và nói với ông rằng giọng của ông thật tồi tệ Tất nhiên, cậu ấy không biết rằng vị sư già đã tu đến quả vị La Hán. Một ngày nọ, vị sư già hỏi nhà sư trẻ, "Cậu có biết tôi không?" Nhà sư trẻ đáp, "Tôi đã biết ông từ lâu lắm rồi." Ông là nhà sư già với giọng hát khan khan khiến cho người ta khó chịu. Vị sư già nói với cậu, mặc dù tôi không thể hát hay, nhưng tôi đã giải thoát bản thân khỏi sự ràng buộc của sinh tử và không còn khổ não nơi thế gian. Sau khi nghe điều này, nhà sư trẻ đột nhiên tỉnh ngộ, hướng vào nội tâm mà nhìn lại bản thân mình, cảm thấy hoang mang và xấu hổ. Thế nhưng ác nghiệp đã được thiết lập. Cậu phải chịu đựng 500 năm luân hồi trong khổ báo vì ác khẩu. Một lần nọ, có 500 lái buôn tụ tập lại để tới một nơi xa. Trong số họ có mang theo một con chó để canh gác vào ban đêm. Trên đường đi, con chó đã cắp mất một miếng thịt khi chủ nó đang ngủ. Khi người lái buôn thức dậy và thấy điều đã xảy ra, ông rất giận dữ và đánh đập con chó thậm tệ. Ông đã bỏ rơi con chó sau khi đánh gãy chân của nó. Lúc ấy, xá lợi phất nhìn thấy điều này bằng thiên mục – ông đã tới cho con chó ăn uống và rồi thuyết pháp cho nó. Ngay sau khi nghe thuyết pháp, con chó lập tức lăn ra chết và chuyển sinh vào một gia đình bà La Môn ở thành xá vệ. Khi xá lợi phất đang một mình hành khất, một bà La Môn trông thấy ông và hỏi Tôn giả, ông đi một mình hay đi với ai? Xá lợi phất đáp Ông có một cậu con trai, ông có thể để nó làm sa di cho tôi được không? Vị bà la môn nói, nó mới chỉ lên bảy, nó quá ít tuổi phải không? Xá lợi phất đáp, vừa đúng tuổi. Bởi xá lợi phất đã cho con chó ăn uống và thuyết pháp cho nó nghe, con chó đã chuyển sinh thành tiểu sa di để báo đáp ân cứu mạng của ông. Khi nghe xá lợi phất giảng pháp, tiểu sa di lĩnh ngộ rất nhanh và mau chóng đắc chính quả. Khi tự giải thoát, Cậu thấy mình đã phải chịu đựng 500 năm luân hồi trong khổ báo chỉ vì ác khẩu với vị sư già. Quý vị thân mến, cố sự này đã nói với chúng ta rằng ngay cả trong các đệ tử đồng môn, người ta không thể lấy thế mạnh của mình để so sánh với thiếu sót của người khác. Bởi đó là vì chúng ta vĩnh viễn không thể đo lường mức độ tâm tính của người khác cũng như tầng thứ chính ngộ pháp lý của họ. Rất mong rằng trong cuộc sống này, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không hề kiêu ngạo, luôn luôn khiêm tốn và luôn suy nghĩ cho người khác trước khi định nói điều gì. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký chương trình Radio Sống Đẹp. Kính chúc quý vị có một giấc ngủ an lành, một tâm hồn thiện lương, một trái tim bao dung và một cơ thể khỏe mạnh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những buổi tối tiếp theo.